chào tất cả anh em nhé thì video ngày hôm nay tôi xin giới thiệu anh em tất cả những đồ bịp giúp anh em chơi giúp anh em giành thắng trong tất cả sân chơi của mình những cái đồ bịp ngày hôm nay tôi giới thiệu anh em là những sản phẩm tiên tiến hoàn toàn mới có thể giúp anh em đến bất cứ sân chơi nào anh em đều có thể chơi được anh em đến sân chơi người ta đồ đạc của người ta anh em vẫn có thể giành thắng thì anh em theo dõi hết video này để tôi sẽ giới thiệu anh em những công nghệ tiên tiến giúp anh em áp dụng vào những sân chơi của mình giúp anh em có thể giành thắng trên tay đây là cái máy báo dung phân tích nghe hột tài xỉu mới nhất hiện nay thì à, cái máy báo dung phân tích nghe hột tài xỉu này khi em đến sân chơi anh em chỉ cần mang theo đút vào trong người khoảng cách bát xa 5 mét đổ lại là nó sẽ báo dung trực tiếp cho mình biết được ra tài hay ra xỉu để mình chơi anh em đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em chỉ cần mang theo máy này và tự động sẽ phân tích và nó báo dung cho mình biết được ra tài hay ra xỉu anh em chơi sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái độ hiệu quả của nó nhé thì ở đây làm ít hột tài xỉu hột đây là hoàn toàn bình thường nắp và đĩa tài xỉu là hoàn toàn bình thường thì đây là cái thanh nam châm này tôi sẽ thử luôn cho anh em này hột này không hề hít này à, đĩa này không hề hít này nắp này không hề hít này đấy anh em chưa nắp đĩa hột không hề hít đây tôi sẽ lấy ngẫu nhiên đây đổ đây cho anh em nhìn cho dễ này tôi sẽ lấy ngẫu nhiên ba hộp tài xỉu ra nha anh em nhé ba hộp tài xỉu đây tôi anh em là không hề ít này đây, đây là cái thanh nam cực, mạnh luôn này không hề ít này đấy nắp này không hề ít luôn này ok nha nắp này vậy không hề ít luôn này đấy đây thanh nam châm rất là mạnh sau đây tôi sẽ test cho anh em nhé cách chơi của bộ đồ chơi cái sản phẩm này rất là đơn giản đến sân chơi bật máy lên ấy và mình chỉ cần đút vào trong người còn đây tôi quay video cho anh em thì tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay tôi đánh anh em xem để chứng minh anh em cái độ hiệu quả đó nhé khi mình vào sân chơi thì anh em mang theo cái máy này thì anh em sóc liên tục uh, mình vào sân chơi người ta thì mình mang theo cái máy này thì tầm khoảng ba ván đầu tiên mình không đánh để sao để máy nó phân tích nó báo dung về cho mình biết thì ván đầu tiên mình bỏ này ván tiếp theo cả mình vào sân chơi người ta mình cũng bỏ anh em nhé đấy ván thứ ba mình cũng bỏ khoảng ba ván đầu tiên anh em bỏ để làm sao để máy nó phân tích và nó sẽ báo dung cho mình biết được kết quả chuẩn xác nhất nhé này thì, uh, ờ, 8 điểm này xỉu này bắt đầu tôi sẽ đánh anh em xem này như vậy này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ xỉu này mở này 10 điểm xỉu Đấy, rất là ok đúng không anh em xỉu tiếp này 9 điểm xỉu Đấy, rất là chuẩn xác chắc chắn là xỉu tiếp này 7 điểm xỉu Đấy, anh em chưa rất là chuẩn xác 100 trăm tài này anh em chưa rất là ok đúng không anh em sóc xong là máy này sẽ phân tích và nó báo dung cho mình biết đấy 12 điểm tài này đây là tôi bỏ cái này ra này đấy tôi lại cho cái bộ hột nắp đĩa khác vào này đây tôi đổ mấy cái hột này ra nhé đây nắp này đĩa này hoàn toàn bình thường này ừ, hột này không phải hít này đấy đây ba phát đầu tiên anh em nên nhớ này khi máy bật lên mình vào sân chơi máy bật lên ba ván đầu tiên anh em không đánh một ván này hai ván này ba ván này không đánh này ừ. đây là các loại hột khác nhau như đề tôi cố tình để ba loại hột khác nhau là 11 đi 12 đi 13 đi này nhiều anh em bảo này ba hột nhiều các nhiều sân chơi hiện tại chơi những hột cọc cạch khác nhau có hột 11 12 13 đi ấy thì đây tôi để luôn cho anh em xem là máy vẫn phân tích được anh em nhé 100 trăm con này đánh tài này anh em chưa 14 điểm tài Đấy, tiếp tục này khoảng cách bắt xa 5 mét ở lại là sẽ báo cho anh em biết được chuẩn xác ra cái gì đấy, anh em chơi nhé chắc chắn xỉu này 9 điểm xỉu Đấy, test cho anh em một hai ván nữa nhé 100 trăm con này tôi sẽ anh tài anh em nhé 12 điểm tài chắc chắn 100 trăm sẽ ra xỉu anh em nhé mở này 8 điểm xỉu anh em nhé rất là chuẩn xác với anh em thì đây là cái máy phân tích nghe hồn tài xỉu đời mới nhất của chúng tôi đấy thì à, sau đây tôi sẽ test cho anh em về bộ đồ chơi cái máy đánh bầu cua thì à, với cái sân chơi bầu cua thì anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy phân tích hột bầu cua này anh em mang vào sân chơi hột chắn nắp hoàn toàn của người ta anh em nên nhớ nhé như cái máy của đồ chơi tài xỉu này thì anh cũng vậy mình đến sân chơi người ta hột nắp đĩa hoàn toàn người ta anh em chỉ cần mang theo duy nhất một cái máy này thôi là anh em thể biết được và sau đây tôi sẽ test cho anh em về cái máy đánh bầu cua nhé thì đây tôi đã chuẩn bị sẵn một ít hộp bầu cua một cái nắp và một cái đĩa hoàn toàn là những cái đồ bình thường anh em nhé đây tôi sẽ đấy cũng nhiên ba hộp bầu cua thử luôn nam châm này không hề hít anh em này không hề hít này anh em chưa không hề hít này anh em nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường đấy nếu mà đồ bình thì nó chắc chắn nó sẽ hít đấy, hột đây đồ là hoàn toàn nắp đĩa hột là hoàn toàn bình thường đây sau đây tôi sẽ bật máy lên thì ba ván đầu tiên mình không đánh khi mình đến sân chơi người ta thì ba ván đầu tiên anh em không đánh để sao để máy nó thu âm và nó phân tích cho biết kết quả chuẩn xác nhất nhé một ván này bỏ này đấy anh em chưa hai ván này bỏ này ba ván này bỏ này đây cho anh em xem này hai cua một cá này bắt đầu tôi đánh nhé máy sẽ phân tích và nó báo dung và cho tôi biết được các nhìn dung khác nhau để tôi phân biệt được còn khi anh em lấy sản phẩm tôi có giấy hướng dẫn đầy đủ cho anh em để anh em nắm mắt, anh em biết được cái công nghệ mới nhất này nhé 100 trăm con này tôi sẽ đánh con cua anh em nhé đây, để con cua đây chắc chắn đánh con cua này mở anh em xem này một cua một bầu một gà ừ, rất là chuẩn xác với em sóc mạnh sóc nhẹ đều chưa được hết anh em nhé máy chỉ cần là nó khi mình sóc xong nó phát ra cái tiếng kêu nó sẽ báo rung về cho em biết thôi ừ. một trăm trăm con này tôi sẽ đánh con nai này chắc chắn sẽ con nai anh em nhé mở này hai nai một cá anh em nhớ rất là chuẩn xác tiếp tục này sóc mạnh sóc nhẹ đều được hết anh em nhé như con này máy báo tôi biết chắc chắn con này sẽ có con uh, gà anh em nhé chắc chắn sẽ có gà này mở cho anh em xem này ba con gà liền ở rất là chuẩn xác tiếp tục này một trăm trăm con này tôi sẽ đánh bầu này anh em nhìn này có bầu cho anh em xem này anh em chưa máy báo rất là chuẩn xác luôn bầu cua gà tiếp tục test anh em hai con nữa này chắc chắn con này sẽ có con gà anh em nhé mở anh em xem này một gà hai tôm ở rất là chuẩn như con này cái máy báo dung nó báo tôi biết chắc chắn 100 trăm sẽ có bầu này mở anh em xem này anh em chưa rất là chuẩn xác luôn nha đây tôi tắt cái máy này đây tôi bóc luôn cái bộ hột cho anh em xem luôn này hột là hoàn toàn bình thường này cái hột này nó giấy này đây bóc cho anh em xem luôn này hột là hoàn toàn bình thường này đây hột mua ở chợ về đây giấy để bóc cho anh em xem hoàn toàn không có gì luôn đây bóc hết cho anh em xem này đấy đây đây em nhìn này hoàn toàn không có gì luôn này đấy như vừa tôi đã test cho anh em hai bộ đồ chơi cái sản phẩm về bầu cua và tài xỉu đấy sản phẩm tiên tiến mới nhất còn sau đây tôi sẽ test cho anh em về những phần mềm game chơi trên điện thoại di động game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên điện thoại thì sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh anh em thấy cả trên anh em đánh ở ngoài thì có đầu bịp và đánh trên điện thoại thì vẫn có đầu bịp nhưng khi mình biết thì mình sẽ là người thắng cuộc còn mình không biết mình sẽ là người thua mình mất tiền thì sau đây tôi sẽ test cho anh em về cái trò chơi tài xỉu trước này mở cho anh em xem này con này xỉu này đóng này con này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh xỉu này mở này đấy bảy điểm xỉu 100 trăm tiếp tục tôi sẽ đánh xỉu này 6 điểm xỉu anh em chưa rất là chuẩn xác đúng không anh em con này chắc chắn 100 trăm tôi lại đánh xỉu tiếp này 5 điểm xỉu anh em chưa rất là chuẩn xác khi mình đến sân chơi mình có những phần mềm có những công nghệ mình biết trước cái quả chơi thì đương nhiên mình sẽ là người thắng cuộc 100 trăm tiếp tục xỉu này 10 điểm xỉu anh em chưa rất là chuẩn xác con này chắc chắn 100 trăm tôi đánh tài này anh em chưa đánh bữa nào chuẩn vào đấy luôn con này tôi sẽ đánh cho anh em về trò chơi bầu cua nhé đây mở cho anh em đóng vào cho anh em xem này con này 100 trăm tôi đánh con tôm này à đánh con cá này con này đánh con cá anh em nhé chắc chắn 100 trăm sẽ có cá này mở này đấy có cá có gà có nai đấy, rất là chuẩn xác 100 trăm con này tôi sẽ đánh con cua này mở anh em xem này đấy, có cua có cá có nai đấy con này chắc chắn 100 trăm tôi sẽ đánh con tôm nhé mở này anh em chưa rất là chuẩn xác đây như trò chơi sóc đĩa đây tôi sẽ đánh cho anh em xem này đóng con này mở con này đầu cho anh em xem này con này là chẵn này đấy 100 trăm con này tôi sẽ nhẹ này đấy ba đen à, ba trắng đấy, rất là chuẩn xác tiếp tục đánh nẻ tiếp này ba thằng đen à, rất là chuẩn 100 trăm tiếp tục nẻ này ba hàng trắng à, rất là chuẩn sang luôn bán nhà bán cửa đánh chắn vào này này tứ tử ok nha em tiếp tục chết anh em bán nữa này 100 trăm chắn này à, ấy sắp đôi anh em chưa như vừa tôi test anh em tất cả những đồ chơi ván nào chuẩn vào đấy tất cả những công nghệ này hoàn toàn là những công nghệ mới giúp anh em chiến thắng 100 trăm trong tất cả sân chơi mình còn sau đây tôi sẽ test cho anh em về công nghệ trò chơi đánh bài giúp anh em chơi giúp anh em chiến thắng giờ trên tay tôi đây là một chiếc điện thoại ngoài chức năng nghe gọi vào mạng tất cả thứ bình thường ra thì nó còn khả năng đánh tất cả trò chơi bài lá của Việt Nam này niêng nốc phỏm binh xì tối xì rách bài cào đều có chơi được Đấy, đều có giúp anh em chơi anh em giành thắng 100 trăm trong tất cả sân chơi thì uh, đây tôi sẽ test đôi anh em nhé thì ở miền Bắc thì anh em hay trò chơi chơi trò chơi là bài nương à, trò chơi ăn tiền nhiều nhất còn trong nam thì anh em hay chơi trò chơi bài cạp thì tôi sẽ test nuôi anh em nhé test cho anh em một hai ván luôn đây máy này ừ. nó có những khi cái máy này nó cài đặt sẵn cái phần mềm để có thể giúp mình chơi giúp mình giành thắng và sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh em cái độ hiệu quả của nó nhé cái máy này nó có trên một nghìn chế độ chơi khác nhau nên khi em chơi thì anh tôi sẽ quay giấy hướng dẫn sử dụng cho em để anh em chơi một cách dễ dàng có thể chiến thắng 100 trăm trong cái sân chơi của anh em đây này, tôi sẽ để luôn đây này thực tế này ba này tôi bỏ ba lá ra này bài tôi to nhất này bài tôi chín giờ này anh em chưa bài tôi chín này bài này 7 này bài này 4 này bài này hai này bài tôi to nhất này anh em chưa ừ. tiếp tục anh em nhé ba này tôi lại bỏ ba lá ra này bài tôi to nhất này 7 điểm này bài này không điểm này bài là 4 điểm này bài là 6 điểm bài tôi 7 điểm ăn hết này đấy sau đây tôi sẽ test cho anh em về trò chơi ờ, bài cào nhé Đấy, vừa tôi đã test cho anh em bài trò chơi bài niêng thì bài tôi là ăn hết tất cả những người chơi còn đây tôi sẽ test cho anh em về trò chơi bài cào này nói chung là bất cứ trò chơi bài ná của việt nam này máy này đều phải chơi được để giúp anh em chiến thắng 100 trăm và khi anh em có máy này anh em vào sân chơi thì anh em nút vào trong người còn đây tôi quay video anh em tôi để thực tế cho anh em xem anh em nhìn này Đấy, nhìn này quả này báo này Đấy, tiếp tục này tôi sẽ sóc loại này, này nó báo này và tôi sẽ chia cho anh em xem bảng tôi lúc nào to nhất này xong ừ, loại lên nhé này hai này bỏ hai lá ra này bài có 9 điểm này bài này có hai điểm này bài này 7 này bài này 7 này bài này 9 ăn hết này anh em chưa rất là ok đúng không anh em thì à, tôi đã giới thiệu anh em tất cả những công nghệ tiên tiến mới nhất về các trò chơi giúp anh em chơi anh em có áp dụng vào trong những sân chơi mình và cuối cùng mình sẽ là người giành thắng thì anh em nào thực sự quan tâm và muốn giành thắng thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hiển thị màn hình cho tôi để chúng tôi sẽ tư vấn anh em giúp anh em có những công nghệ đồ chơi tốt để anh em chơi anh em áp dụng vào sân chơi mình và cuối cùng là giúp mình giành chiến thắng trong sân chơi xin chào tất cả anh em